chào mọi người nha hôm nay mình ra hồ anh à, xanh hôm nay là dậu hồ à, chuẩn bị thả tôm nhưng trước tiên là mình phải dậu sạch sẽ hồ đó <clears throat> à, anh đang tập trung tới cái cỏ này giục lên hết hả chùm múc đất này luôn à múc đất này luôn hả à? dựng là cái trậu lên là anh hả để ở đây luôn hả rồi bão nó ngã đổ hết mọi người gió thổi đổ hết luôn nè giờ bây giờ là chuẩn bị hút nước hồ à, à, máy nó hút nè hút ra đẩy ra xong giờ dạ, bây giờ đắp cái miền cống này lại buông nước chảy trong sái luôn nè nước vào sông đang cạn trong phút rồi này. chưa Xưa là anh xanh nha mọi người Anh xanh là chủ hồ Chủ ba cái hồ lớn này đây à, Hôm nay anh em à, phân tích nó ra dọn hồ cho anh vì anh em cũng đầu năm chưa có việc làm nên à, anh em ra đây à, giúp dùm anh bạn vô nước đại cái nổi vậy khô nên nổi là những hết, vô cái gác một cái. dán À, lòng hơi mệt tí giờ uống nước nha mọi người đây là anh chủ trại tôm này nha mọi người đây là anh xanh à, đang sửa máy sửa máy chuẩn bị uh, ờ, dọn hồ hút nước lên à, giờ dạ, bây giờ xanh đang đổ nước vô rồi, ừ, nước đường ấm tất chỉ là về luôn à. quả đốm đúng gì không cái này người ta gọi là su phong rồi su phong là hút bùn đất đó và giờ bây giờ đổ nước đài vào cái đường ống này luôn nha mọi người bắt đầu mồi nước lại nha rồi nước tới rồi vậy mình sẽ bật ra bật chưa bật ơi Rồi dạ, đang hút lên nha mọi người tu ờ. rồi bây giờ là hút bùn rồi nha à. rồi đường ống nè mình hút dưới hồ lên nè giờ mình đi thả lưới nha mọi người giờ bây giờ hồ đang hút nên bây giờ mình thả hồ có cá không rồi giờ mình xuống hồ nha xuống đây rồi này đây đi lần lưới nha mọi người mới vừa buổi sáng ô có liệt nè đầu có liệt đặt vào đây có rô phi rô phi để đây luôn nè mọi người ạ à thì kiếm cá khác chứ vậy à. là phi Phi quá là phi liếc à, cá liệt nè mọi người cá liệt nè mình khó giải quá mọi người ạ à. con lớn màu wow có cái gì đây có mùa à? có mùa à, mọi người à mình mình đi gỡ nó khó lắm mọi người ơi thôi mình quay cho mọi người xem cái rồi nghe rồi tí mình gỡ tiếp nha tí mình đi một mình mình gỡ nha đó đây có liền đó nè wow Wow Đây mọi người xem nha Cái này là cá sông nha mọi người Wow Có một ừ, các liệt mọi người ừ. Ừ. này Wow, đó à thấy không? Đó, cá mang này Để đó đây à. wow oh, <laughs> wow có quá trời luôn gia ơi cắt đầu tiên nha mọi người lần gỡ đầu tiên được chừng này cá nè ờ, đã chưa cá rô phi cá mang và cá liệt giờ bây giờ mình giờ ta lưới mình đi qua bên kia mình à, vai nó bay nước sau á nó cạn bên này ít cá quá rồi mình đi nha mọi người Đâu, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, Ờ, mình đi gỡ cá tiết nha mọi người hôm nay ờ, giờ mất công việc nên ờ, giờ một mình mình đặt lưới ở đây và mình đi gỡ à, mọi người xem mình đi gỡ nha của lớn nha mọi người ừ. đấy đấy nhiều không tục sáng hôm nay à, mọi người hút hồ tiếp nha mọi người hôm qua là hút có được nữa à hút xung phong hôm nay hút xung phong tiếp hút cho nó cạn luôn rồi bắt đầu à, hành trình à, làm à, dậu hồ hôm qua của mình chúng tôi à, hôm nay có một anh trai nữa vợ chồng mình đang đông cá nha mọi người nó phải cọn hơn kia nãy quá trời luôn mà à, cá rồi nha mọi người à. được không được không nước có rộng lên lật ngược cái đầu nó luôn <laughs> đây mà con rô phi to nữa mọi người <laughs> đâu đức ơi lấy con cũ kìa mình dọc xuống đó đường chứ Thôi ờ, bỏ lên khô lấy lấy Đây con kia con nó kìa Lấy cái rộng lên Dìm lấy cái rộng Ừ lấy cái rộng Để cái con dìm mình lấy cái rộng đó rồi mình chơi bật đó ừ. đây là trứng ờ, trứng có rô phi nha mọi người trứng có rô phi nè bây giờ nó đang nở nè hồi sớm mình có bắt một con to đó chồng mình thấy ở đây bây giờ nó đẻ nó đẻ trứng ở đây giờ trứng nó nở liền nè nở nhanh dễ sợ kinh hì để đó để đó gì đang mà, mà. Uhm. rồi rất là sắp tới rồi được không ừ. có to nghe mọi người à. ô cô dùng kìa yeah. À. trở dạ. dạ lại yeah. yeah. <laughs> bấm bấm bấm bấm bấm à mọi người thấy không Phi nghe Quá nó sừng di lên ghê quá Sát đau đó Chờ mình hôm nay quá mệt rồi, mệt quá rồi Được rồi Ok rồi Nhưng nhiều lắm rồi mọi người Để cho người khác bác nữa Nhiều, nhiều quá rồi đó Mình lên mình lên bờ mình đổ cho cho mọi người xem nha Rửa đi Ê mọi người ơi nay mình đi nơi bịch này nè đủ ừ. cá hết cá bóng cũng có cá rô phi cũng có ừ. à, có gáy đi lên đũa đâu mà coi vô đổ vô cái thao á à cha thấy này rồi. rồi đi về thôi mọi người thôi hết chừng này được rồi để mọi người bắt nữa bắt như vậy đó Đây. ạ vừa thích á à, còn không có này anh đây này không thôi rửa xuống rửa lại แกเขาเนี่ยถ้ามองเงิ sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người cảm ơn mọi người nha mọi người những video lần sau nha mọi người thấy thích hay thì mọi người xin mọi người đăng ký và like cùng hai chồng mình nhé chào biệt mọi người <laughs> bình thường